Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series video tri ân cảm ơn khách hàng của Viettech 88 Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Hoàng đến từ quận Ba Đình, Hà Nội Anh trai có gương mặt như tài tử điện ảnh Hàn Quốc và phong cách cực kỳ nhẹ nhàng và điềm đạm Đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của Viettech 88 Anh Hoàng đang tìm mua một chiếc laptop mỏng nhẹ để phục vụ công việc của mình với tổng tiền đầu tư khoảng 25 đến 30 triệu Công việc của anh cũng không sử dụng quá nhiều phần mềm hay các tác vụ nặng mà chủ yếu là công việc văn phòng và xem phim giải trí, nghe nhạc. Anh cũng thi thoảng tìm làm một vài phần mềm đồ họa 2D như Photoshop. nên cần tìm những chiếc máy có độ phân giải màn hình cao. Bắt đầu tính phân vân giữa các dòng laptop doanh nhân mỏng nhẹ và MacBook Air 2018 với MacBook Pro. Sau khi được sự tư vấn của đội ngũ chuyên viên bán hàng của VT88, anh đã quyết định chọn cho mình chiếc MacBook Pro Retina MLL42 màu gray có cấu hình là Core i5 2.0 RAM 8GB, ổ SD 256GB. Mốc Pro Retina MLL42 được thiết kế để thay thế các dòng MacBook Pro thế hệ trước. MacBook Pro Retina MLL42 được thiết kế mỏng hơn và cũng nhẹ hơn. Nó được trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 6 Intel Core i5 với tốc độ bớt lên đến 3.1 GHz. RAM 8GB LPDDR3 giúp nó hoạt động một cách mượt mà và nhanh chóng. Màn hình Retina có độ phân giải 2560 x 1600 Ngoài ra nó còn sở hữu cả đồ họa Graphics 540 giúp hình ảnh sắc nét và rõ ràng hơn. Một lần nữa chúng tôi xin thành cảm ơn anh Hoàng đã ủng hộ và lựa chọn Viettel 88, một trong những đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Xin kính chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công. Ngoài các còn được khuyến mại thêm một gói bảo hành đặc biệt, đó là gói bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho năm máy của người thân của anh. Đây có thể sẽ là món quà rất ý nghĩa để anh Hoàng dành tặng cho người thân của mình và cũng là lời khẳng định uy tín của VT88. VT88 số 1 về dịch vụ bảo hành, cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng.